Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến buổi buổi phân tích nhận định thị trường vàng forex tiền tệ chứng khoán và coi của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý biết ạ, thì tuần qua cậu vàng của chúng ta lại là một tuần tăng giá, tăng giá nhẹ. Cậu vàng đã đóng cửa trên ngàn chín, à, hơi hơi hơi bất ngờ, hơi vượt kỳ vọng một chút. Nhưng điều đó cũng cậu vàng vẫn đang tiếp tục đi trong cái chen tăng này và đang tiến dần đến những cái điểm phục hồi cuối cùng sẽ xảy ra nhịp điều chỉnh quý vị lưu ý nhé sẽ xảy ra nhịp điều chỉnh trước khi cầu vàng có thể lại ờ, tiếp tục trụ kỳ tăng về thông tin cơ bản nữa thì tuần qua như chúng ta biết là không có quá nhiều thông tin quan trọng về thông tin GDP của Mỹ thì thực tế ra là 6,4 à, ờ, phản ánh tương tự vào giá thôi như dự đoán của chuyên gia thôi 6,5 với 6,4 không chênh lệch nhiều do vậy nó cũng không có nhiều thay đổi có một điểm đáng chú ý là cái ờ, chỉ số PCE Index của Fed đo lường lạm phát thì tuần qua tăng rất là mạnh tăng mạnh hơn dự kiến rất là nhiều kỳ trước 0,4 kỳ này dự kiến 0,6 thực tế là 0,7 đưa cái chỉ số PCE ờ, hàng năm lên 2,9% cái điều này nó cho thấy là cái lạm phát đang vượt rất xa so với cái dự kiến của Fed rồi tuần tới tâm điểm của chúng ta sẽ là ngày cuối tuần ADP ờ, bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp ngày thứ hai thì chúng ta không có thông tin gì quan trọng Anh nghỉ Mỹ cũng nghỉ bank holiday như vậy ngày thứ hai nhiều khả năng giá sẽ ít biến động nếu biến động thì biến động theo kỹ thuật ngày thứ ba thì chúng ta có thông tin về 11 ờ, giờ 30 AM 11 giờ trưa chúng ta ấy, thông tin về lãi suất của đồng Australia cái này nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến biến động của các cặp gắn với Australia thôi trừ vàng thì sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi tin đó nhưng quan trọng vào ngày thứ ba thì OPEC sẽ gặp mặt Đấy, cuộc họp OPEC sẽ diễn ra cái nhiều khả năng sẽ có những thông tin quan trọng về giá dầu thì giá dầu dự kiến sẽ biến động mạnh ngay ngày mùng 1 tháng 6 quý vị lưu ý nhé ngày thứ tư ngày thứ tư thì như thường lệ thôi ngày thứ tư không có thông tin nào quá quan trọng ngày thứ năm ngày thứ năm thì chúng ta sẽ có thông tin là ADP 5 farm bảng lương phi nông nghiệp Ờ, khảo sát bởi tạp chí ADP và số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh đó có thông tin IM e PMI của Mỹ, dự trữ dầu thô. Nói chung là ngày thứ năm là ngày có khá nhiều tin, dự kiến vàng sẽ biến động mạnh, đặc biệt là dầu cũng vậy. Và biến động mạnh sẽ rơi nhất sẽ rơi ngày thứ sáu là thông tin tỷ lệ thất nghiệp cũng như là bảng lương phi nông nghiệp. Đó. Tiêu chung lại là tuần này sẽ là tin sẽ biến động nhiều vào hai ngày cuối tuần quý vị lưu ý nhé còn dầu thì sẽ biến động mạnh vào ngày thứ ba à, khi cuộc họp uh, OPEC cuộc họp meeting này OPEC họp này đó là về thông tin cơ bản còn chúng ta thì về sẽ vẫn xét trên thông tin kỹ thuật thôi tuần tới một tuần biến động mạnh do đó dự kiến là cuối tuần vàng sẽ biến động mạnh thôi xét về kỹ thuật nhé thì vàng hiện nay vẫn đang trong cái xu hướng là đang trong kênh tăng giá và trong tuần tới thì mục tiêu của vàng sẽ hướng đến chinh phục cái ngưỡng là quanh 923 nhé nó cũng là Fibo từ cái đỉnh 2075 xuống đến cái đáy là 1678 do vậy là cái khu vực này quanh cái khu vực 1923 cộng trừ 5 đô này sẽ là một khu khá cự rất là mạnh nhiều khả năng vàng sẽ xảy ra đảo chiều đây vì suốt quá trình phục hồi vàng phục hồi từ đáy lên đến Fibo 618 này chưa có một ờ, đợt giảm nào mạnh và ngắn nhất thì vàng sẽ test trở về khu vực 186x Đấy. còn xa hơn vàng hoàn toàn có thể test về khu vực m 200 hỗ trợ quanh m 200 trên H4 tức là quanh uh, ờ, 181x tất nhiên là nếu nó test về quanh 181x thì cũng chưa test trong tuần này còn trên chart ngày daily thì chúng ta thấy là vàng hiện nay cũng nhấp nhô tín hiệu đảo chiều vì RSI cũng tiến vào vùng quá mua nó khá mạnh rồi tiến vào vùng 75 rồi và nếu vàng tiếp tục test lên vùng 19 uh, 2x này thì vàng cũng sẽ RSI cũng sẽ ngấp nghé test lên vùng 80 tại những cái khu vực RSI mà tiến sâu vùng quá mua thì giá sẽ xảy ra đảo chiều mạnh là bình thường không có gì bất ngờ cả cá nhân tôi thì dựa trên những cái tín hiệu kỹ thuật và thông tin bên cạnh đó chúng ta sẽ xét chỉ số DXY nhé thì chúng ta thấy chỉ số DXY cuối tuần qua một tuần đi ngang đây Đấy, à, cuối tuần nó tạo ra một cây doji tuy nhiên chân rất là dài chúng ta thấy hai tuần liên tiếp DXY đều có cái lực đẩy chân rất là dài nó thể hiện cái lực mua mỗi khi đồng à, USDX xuống thấp thì sẽ được mua lên rất là mạnh Đó. trên đồ thị ngày của chỉ số DXY thì MACD cũng bắt đầu cắt lên trên đường tín hiệu nó nhấp nháy cho tín hiệu uh, tăng giá do vậy cá nhân tôi đánh giá là DI hoàn toàn có thể điều chỉnh đầu tuần để tạo chân dưới test trở lại khi khu vực uh, dưới 90 này 895 90 này sau đó DI sẽ tăng mạnh về cuối tuần cá nhân tôi đánh giá là như vậy nếu dựa trên chỉ báo kỹ thuật và như vậy thì nhiều khả năng vàng sẽ là tăng đầu tuần và giảm cuối tuần chiến lược chính của chúng ta sẽ là canh bán tại vùng giá 192x cộng trừ 5 đô nhé Đấy 1920 1930 khu vực này khu vực vậy lưu ý là canh bán không phải canh mua nhé canh mua là thời kỳ khác điểm khác cơ cũng như trong tuần này cũng thế nếu giá điều chỉnh về khu vực 6x thì chúng ta mới canh mua nhé dự kiến biên độ tuần này vàng sẽ đi hơi rộng đấy rộng hơn tuần trước rất là nhiều tuần trước thì vàng cũng test về đến 72 ờ, sau đó quật ngược lên đến 911 tuần trước biên độ của vàng là 40 đô tuần này dự kiến biên độ sẽ tầm 6 70 đô sẽ rộng hơn biên độ tuần trước đó là về cậu vàng với cái chỉ số DXY thì nhiều khả năng là giảm đầu tuần tăng cuối tuần như vậy tuần tới tôi dự báo là chỉ số DXY sẽ tăng DXY sẽ tăng thì đồng nghĩa với các cặp tiền tệ khác gắn với đô la thì tuần tới sẽ có xu hướng giảm tức là tăng đầu tuần giảm cuối tuần nhé đây uh, ờ, Uzi Uzi tuần tới nhiều khả năng USD tăng thì Uzi sẽ tiếp tục tăng nhé đồng Uzi thì cái biên độ biến động của nó khá hẹp lần trước tôi cũng có vẽ đây từ ờ, khu vực uh, 1085 1087 đây là khu vực mua thì chính xác giá nó cũng không tăng được nhiều mới tăng được hơn trăm pip thôi đối với đồng u cạc thì sẽ tiếp tục tăng à, u sẽ tiếp tục tăng như vậy u sẽ u cạc sẽ giảm tiếp tục giảm u cạc chúng ta có 3 tuần liên tiếp đi ngang rồi biên độ thấp do vậy chúng ta vẫn kỳ vọng u cạc nếu nó có một nhịp tăng thì chúng ta sẽ canh bán thôi tuy nhiên chúng ta chưa nhìn thấy cái nhịp tăng của u cạc đối với đồng euro thì đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh ở đây tuy nhiên nó cũng chưa rõ ràng lắm euro thì tuần qua biến động biên độ rất là thấp cá nhân tôi thì không muốn giao động giao dịch những cái đồng tiền thấp này tuy nhiên euro thì tôi đã nhìn thấy nhấp nháy tín hiệu đảo chiều chúng ta nhìn thấy đấy trên chart daily mà CD bắt đầu có dấu hiệu cắt xuống do vậy euro nếu quý vị mà muốn giao dịch thì quý vị có thể canh bán nhé canh bán đồng euro chúng ta canh bán quanh đỉnh cũ thôi tức là nếu giá hồi lên giá hiện nay là đang 1.293 nếu giá hồi lên 1.2257 tức là hồi lên tầm 70 pip thì chúng ta có thể bán dừng lỗ 50 pip nhé còn chốt lời tầm 150 200 pip AU thì chúng ta chờ tuần tới cái thông tin lãi suất sau đó mới giao dịch GU thì xu hướng nó vẫn lên tuần qua chúng ta vẫn canh mua quanh 1.4 nhưng mà nó không xuống 1.4 cái xu hướng này của GU thì cũng cẩn thận bởi vì GU cũng đang đứng quanh đỉnh cũ Đấy, có thể nó xuất hiện mô hình hai đỉnh ở đây 1.2 4230 nếu vượt qua đây nó mới tiếp tục tăng có lẽ GU chúng ta nên giao dịch thận trọng tuần tới chúng ta nên quan sát thôi cờ gì tuần qua tăng khá là bất ngờ rất là mạnh breakout rất là mạnh cờ gì chúng ta tranh điều chỉnh xuống chúng ta mua lại thôi nhé test lại cái đỉnh cũ này 154.8 này 184.8 cộng trừ 10 pip thì chúng ta mua nhá dừng lỗ 60 pip còn chốt lời 200 pip cho tôi đó là về các cặp uh, tiền tệ chính mà tôi thấy là có xu hướng trong tuần tới còn đối với uh, chỉ số chứng khoán Mỹ thì chứng khoán Mỹ tuần qua đã phục hồi chúng ta sẽ phải tiếp tục chờ đợi khi gáy chen thôi hiện nay điểm breakout xác định gáy chen sẽ là ở 336 nhé giá hiện tại đang là 345 như vậy 900 giá thôi chúng ta không nên uh, tham chiến nếu đánh ngắn hạn và không nên tham chiến thời điểm này chúng ta chờ gãy chen đóng cửa dưới 336 thì chúng ta bán nhé đối với chỉ số Nasdaq thì Nasdaq đang có dấu hiệu uh, điều chỉnh xuống uh, 4 ngày liên tiếp Nasdaq đứng quanh 13.600 rồi 690 rồi Đấy tức là nó thể hiện cái xung lực lên rất là yếu Nasdaq thì trên chart tháng hiện nay nếu đóng cửa giá hiện tại thì nó sẽ tạo ra cây nến là người treo cổ do vậy tôi sẽ không bất ngờ nếu chỉ số Nasdaq đi xuống có lẽ chúng ta cũng nên chờ đợi thêm tín hiệu thôi S&P 500 thì tương tự Dow Jones nhá hiện nay giá đang là 42.000 4.200 nếu giá đóng cửa dưới 4.100 nó sẽ break out xuống do vậy chúng ta chờ đợi thôi chờ đợi break out thì chúng ta bán đốm dầu thì đang tạo mô hình hai đỉnh đấy thì xác suất để dầu break out lên nó cũng không phải không có nhưng cá nhân tôi không đánh giá cao do vậy nếu mà quý vị nào đón trước OPEC thì chúng ta hoàn toàn có thể canh bán mô hình hai đỉnh nhưng theo tôi chúng ta nên đợi OPEC họp xong nếu OPEC họp xong mà giá dầu công bố xong mà vẫn không vượt ừ, cái ờ, đỉnh đóng cửa trên vùng 67 68 này thì lúc đó chúng ta mới canh bán nhé vì hiện nay nó đang đứng trước cuộc họp OPEC nên chúng ta rất khó nói. Còn đối với uh, tiền điện tử thì tuần qua là một tuần rất tốt để BTC có thể phá ngưỡng 30.000 nhưng thực tế BTC không phá. Do vậy, nhiều khả năng tuần tới sẽ một tuần phục hồi của tiền điện tử. Tuần qua chúng ta dự kiến nó phá ngưỡng 20 30.000 có thể về tầm 25 27.000 cho chúng ta mua. Thực tế nó không phá tuần qua là một tuần đi ngang phục hồi của BTC việc BTC níu đóng cửa luôn đóng cửa trên được 34 ngàn và những cái chân chọc dâu xuống luôn có xuống cao dần đầu tiên là 298 sau lên 31 ngàn và bây giờ lên 33.004 như vậy đang có xuống tăng dần lên nó thể hiện cái lực mua uh, đang chấp nhận mua cao dần lên do vậy tôi đánh giá cao khả năng phục hồi của BTC Đấy. nếu BTC phục hồi vượt qua cái mốc 40 ngàn này nó sẽ hướng đến mốc 45 47 ngàn và xa nhất là có thể lên đến tầm 51 52 ngàn theo tôi đánh giá thì tuần tới hiện nay BTC đang ở 35.600 đây là một khu vực mà hoàn toàn ưu tiên về hướng phục hồi do vậy quý vị hoàn toàn có thể vào trading ngắn hạn canh theo xu hướng mua đấy chúng ta mua quanh 34 35 ngàn chúng ta dừng lỗ 33 ngàn còn hướng đến 40 ngàn khi giá vượt 40 ngàn chúng ta sẽ tiếp tục xu hướng là mua hướng đến 45 47 ngàn nhưng từ 47 ngàn trở đi nhé thì tôi lưu ý quý vị là chúng ta chỉ canh bán nhé nếu từ 47 ngàn trở đi chúng ta lưu ý hai vùng là 47 và 51 chúng ta xem nếu BTC đây 47.500 và 51.500 hai khu vực này nó trùng với Fibo 50 và Fibo 618 hai khu vực này nếu chúng ta thấy tín hiệu đảo chiều nến trên H4 thì chúng ta có thể tham chiến ban xuống nhé đó là BTC đối với à, ETH thì tuần qua cũng vậy ETH đã xuống đến vùng 1700 tôi vẫn lưu ý quý vị tuần trước tôi bảo là tầm 1500 1700 là vùng ETH có thể đảo chiều thực tế tuần qua chỉ xuống đến 1750 sau đó đảo chiều à, hiện nay nếu chúng ta nhìn trên chắt tuần tôi giả sử đóng cửa ở đây đấy thì hoàn toàn cái MA2 cha MA20 vẫn đang hỗ trợ trên chát tuần chưa bị phá vỡ đóng cửa không dưới MA20 thì xu hướng tiếp theo sẽ xu hướng phục hồi và tuần tới ETS hoàn toàn có thể hướng trở lại vùng giá trên 3.000 đấy nếu ETS phục hồi và khi ETH phục hồi thì hoàn toàn có thể hướng đến những mốc là trên 3.000 đây chúng ta có thể xem ETH sẽ hướng đến vùng giá 3050 xa hơn là vùng giá 3.350 xa nhất thì có thể hướng đến vùng giá 3.800 tôi đánh giá ETH sẽ quanh vùng giá 3.300 3.400 đây sẽ là khu vực mà chúng ta có thể canh bán được tuần sau còn nếu hiện giá ETH hiện tại thì nó đang thiết đập đáy cao dần và tôi đánh giá cái tuần này đáy của tuần này à, đáy của phiên hôm nay và hôm qua này 2100 này 2150 này thì quý vị hoàn toàn có thể mua vào quanh 2003 và dừng lỗ ở 2150 hướng đến khu vực 2008 2009 đối với BNB cũng vậy BNB tuần ờ, qua chạm đúng ở 225 quay đầu đi lên rất là phù hợp thôi hiện nay thì BNB cũng tương tự như các mã coi tốt khác không tạo đáy sâu hơn nữa thì hoàn toàn cái đáy phiên ngày hôm nay có thể là tạm thời đáy ngắn hạn trong mấy ngày tới chúng ta hoàn toàn có thể vào mua BNB quanh 300 chúng ta dừng lỗ khi BNB phá 280 còn chốt lời thì hướng đến vùng giá 380 BNB vượt qua 380 nhé sẽ hướng về trở lại vùng giá 500 đó chúng ta lưu ý nhưng khi BNB trên 500 thì lại là khu vực canh bán không phải khu vực canh mua đối với đồng XRP XRP này thì cũng tương tự thôi khu vực 0.8 là khu vực hỗ trợ mạnh do vậy rõ ràng quý vị có thể dừng lỗ khi phá qua 0.78 mua quanh 0.8182 này chúng ta sẽ hướng đến vùng giá 1 xa hơn là vùng giá 1.3 tôi thì đánh giá thị trường tiền điện tử nhé sẽ còn một nhịp giảm nữa tuy nhiên trước khi giảm thì hiện nay giá sẽ phục hồi đây tôi sẽ phân tích ký BTC thôi các đồng khác tương tự thì trước trước đó thì tôi hướng đến là đầu, tiền điện tử sẽ có nhịp giảm luôn trước khi phục hồi tức là sẽ giảm đến vùng giá 25 27 ngàn này sau đó mới tiến hành phục hồi thế này nhưng bây giờ nếu với cái xu hướng hiện tại tuần qua thì tôi nghĩ cái cơ hội uh, tiếp tục xuống theo đà của hai tuần trước nó đang xuống rất mạnh đáng nhẽ tuần vừa qua là một tuần xuống rất mạnh tiếp tục là một tuần xuống mạnh sau rút chân thì nó phù hợp hơn nhưng tuần qua lại là một tuần giá đang tạm thời hãm được đà xuống thì theo tôi nếu giá hãm được đà xuống thì tuần tới nhiều khả năng sẽ một tuần phục hồi đấy à, giá đang hãm được đà xuống thì tuần tới sẽ một tuần phục hồi và như vậy tuần tới giá sẽ phục hồi có thể hướng đến cái khu vực vùng giá 47 ngàn cao hơn là 51 ngàn trước khi tiếp tục đào xuống đấy. bây giờ nếu phục hồi nó là một sóng phục hồi sóng B chúng ta lưu ý nhé nếu phục hồi nó là một xu hướng phục hồi sóng B và sóng B mà phục hồi thì nó cũng có thể phục hồi lên rất là cao đấy không đơn giản đâu như vậy coi như tạm xác nhận là đáy sóng A là xong rồi đấy đáy sóng A là từ 65.000 về 30.000 là xong rồi bây giờ sẽ là một cái sóng phục hồi sóng B cá nhân tôi đánh giá khu vực là 51 53 ngàn nhiều khả năng sẽ là khu vực tạo đỉnh của sóng B đây và sau đó tiếp theo nó sẽ là đáy sóng C và nếu đập tới đáy sóng C nhiều khả năng giá sẽ tiến về khu vực test lại khu vực 18 20 ngàn chứ, chứ, chứ sẽ không phải là khu vực 25 27 ngàn nữa đấy sẽ test lại khu vực nó bắt đầu vào breakout này đây là đây là tôi dự tính thôi nhá quý vị nhớ nhá tức là lên thế nào xuống thế thì chúng ta chờ xem nhé giá biến động thế nào còn chiến lược thì tôi vừa nói rồi quý vị có thể ờ, canh mua và dừng lỗ ở thời điểm hiện tại hoặc là tuần tới chúng ta canh tiến lên vùng giá đảo chiều còn có tín hiệu đảo chiều thì chúng ta bán ra thôi đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường ở ờ, trong tuần tới tuần đầu tiên tháng 6 chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công